Những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe sinh lý, hút thuốc lá ảnh hưởng tới sức khỏe sinh lý. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch, phổi, ung thư. Chẳng những thế, chất nicotine có trong thuốc lá có thể làm giảm sự hưng phấn của nam giới trong chuyện vợ chồng. Bên cạnh đó, hút thuốc lá nhiều cũng làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sức khỏe sinh lý của đàn ông. Và nhiều người đã bị do nguyên nhân nghiện thuốc lá, uống rượu, bia và đồ uống có cồn Rượu được xem là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh yếu sinh lý. Uống nhiều rượu trong khoảng thời gian dài có thể khiến nam giới bị vô sinh. Rượu là một trong những tác nhân làm giảm nồng độ testosterone kích tố sinh dục nam. Hơn thế, uống rượu nhiều có thể gây ra các bệnh về gan và ung thư gan. Đặc biệt, nếu người đàn ông quan hệ khi say rượu, có thể dẫn đến việc mất tự chủ. Họ có thể xuất tinh sớm hoặc không thể xuất tinh do bị ức chế thần kinh. Không vệ sinh răng miệng là một thói quen xấu gây nên các bệnh về sinh lý, không có thói quen giữ gìn vệ sinh răng miệng có thể gây rối loạn khả năng cương dương. Người đàn ông quên đánh răng và chỉ dùng chỉ nha khoa có thể làm tăng các vi khuẩn trong nướu răng. Chúng có thể di chuyển vào các mạch máu, gây ra các mảng bám và làm tắc nghẽn. Mạch máu bị tắc nghẽn sẽ gây khó khăn trong việc đạt được khả năng cương cứng. Thói quen sinh hoạt tình dục cũng là một thói quen xấu làm yếu sinh lý lâu dài. Việc sinh hoạt tình dục bừa bãi, mất kiểm soát cũng là nguyên nhân, một thói quen xấu làm yếu sinh lý nam giới. Khi quan hệ tình dục, sinh lực của người đàn ông sẽ bị hao tổn, do đó cần có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Thay đổi thói quen để sống khỏe và tăng cường sức khỏe sinh lý. Thói quen sống hàng ngày là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe chúng ta. Và tất nhiên những thói quen trong bài viết này, phần lớn là ở nam giới và nó không chỉ ảnh hưởng sức khỏe nói chung, mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe sinh lý, gây nên các bệnh yếu sinh lý nam giới và ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.